tại vì đây là khóa học uh, mình Dũng muốn sự lan tỏa lan tỏa cái chương trình này được chưa lan tỏa chương trình này cho rất nhiều người được biết nữa ok chưa lan tỏa cái phương pháp này cho nhiều người được biết và đây là cái phương pháp để cho chúng ta hiểu vì sao giá khối lượng vì sao thị trường ở đoạn này chúng ta biết được làm sao để nhận diện được những cổ phiếu mạnh làm sao nhận diện được những cổ phiếu mà có thể dẫn đầu trong chu kỳ tới làm sao để biết được những cổ phiếu mà nó đang yếu thay vì chúng ta lại mua theo cái trường phái là đất đáy hoặc là mua khi mà cổ phiếu tăng giảm lúc này là cái độ rủi ro rất cao được chưa à, chương trình à, cái buổi cái VSA thì à, thực tế là cái giáo trình nó rất dài rất nhiều nên cái buổi hôm nay Dũng sẽ chia sẻ là cái buổi 1 được chưa buổi 1 thì buổi 1 cái phần đầu tiên là chúng ta giới thiệu về giới thiệu chung ạ phần 2 là phần 2 là giới thiệu về lý thuyết thị trường hộp hiệu quả và bước đi ngẫu nhiên đây là lý lý thuyết mà rất nhiều các uh, trường đại học và thực tế là chúng ta thấy là nó được phổ biến trên thị trường nhưng vậy cái lý thuyết nó có đúng trên thị trường hay không câu hỏi là cái lý thuyết này đúng thị trường hay không các nhà đầu tư lớn họ có áp dụng lý thuyết này hay không hay là chỉ là lý thuyết thôi ạ à? à, thứ ba là thị trường bị điều khiển bởi ai ạ theo chúng ta điều khiển thì điều khiển bởi ai có phải là một cái thế lực đó không ạ tại vì trước đây chúng ta không biết là thị trường do đâu vì ai nó điều khiển và chúng ta vẫn chung chung và chúng ta thấy là cái điều này chúng ta cần phải biết à, 4 là chúng ta để giới thiệu về sơ bộ VSA V là gì ạ V là volume S là biến động giá và A là giá đóng quỹ cuối cùng và phần 5 là các thành phần tham gia thị trường thì hôm nay thực sự là kiến thức nó khá dài nên Dũng chỉ giới thiệu đến phần 4 tức là chúng ta học đến phần 4 để chúng ta có thể nắm rõ được thị trường nó đang điều khiển do ai được chưa thì cái phần giới thiệu chung nội dung ở đây ạ thứ nhất là ở trong nội dung này thì các bạn biết là học viên sẽ được giới thiệu kỹ về quy luật cung cầu được chưa cung cầu tức là giá và khối lượng sẽ điều khiển bởi thị trường chúng ta biết cung cầu là giá và khối lượng các bạn nhớ nhá tại vì nhân giá khối lượng chúng ta biết là cung cầu còn riêng về giá thì nó không phải là cung cầu chúng ta nhấn mạnh về một cái điều đó nữa để chúng ta thấy là VSA nó khác hẳn toàn bộ các hệ thống đầu tư khác nó không giống bất cứ cái hệ thống đầu tư nào nếu chúng ta chỉ sử dụng vào nguyên về giá ok chưa nghiên cứu các thành phần tham gia thị trường và phải hành vi của họ thì các thành phần ra thị trường chúng ta sẽ biết là ai những người tham thị trường đó là các ngân hàng được chưa các tổ chức các nhà tạo lập thậm chí tạo lập rồi có cả những cái công ty được chưa thậm chí cả có những cái à, một cái nguồn các nhà đầu cơ lớn có dùng số tiền lớn đấy là những nhà lập và các nhà đầu tư nhỏ lẻ nhà đầu tư cá nhân được chưa họ sử dụng như nào họ áp dụng những chiến lược như nào để cho chúng ta biết được họ điều khiển thị trường có một cái nghịch lý như này này nhà đầu tư tạo lập á họ chỉ cần 40 phần trăm 40 phần trăm các bạn nhớ nhé họ chỉ cần 4 hoặc đến 50 phần trăm cái lượng họ tham gia vào thị trường thôi ạ nhưng khi mà họ điều khiển thì họ điều khiển được 6 đến 70 phần trăm các nhà đầu tư nhỏ lẻ vì các nhà đầu tư nhỏ lẻ họ không hiểu họ không có đầu tiên là họ không hiểu họ không có kiến thức họ tham lam họ lo lắng họ sợ hãi họ bị nhiều cảm xúc được chưa họ bị nhiều cảm xúc và họ không có kế hoạch không biết thị trường vận động như thế nào nên chỉ cần những cái lệnh lớn họ nhà đầu tư họ làm họ lê, kéo lên họ rũ bỏ và đấy chính là những cái hành vi mà nếu chúng ta nhận không nhận diện được thì chúng ta là những nạn nhân phần lớn chúng ta là nạn nhân và khi mà chúng ta là nạn nhân thì điều đầu tiên là chúng ta đổ lỗi ok chưa phần lớn chúng ta bắt đầu đi đổ lỗi mà chúng ta biết đổ lỗi thì cái điều đầu tiên chúng ta là chúng ta mất tiền được chưa chúng ta mất tiền thôi ạ mất tiền và khi mà chúng ta mất tiền thì chúng ta lại tiếp tục đổ lỗi và chúng ta mất tiền ok chưa và nghiên cứu rõ nghiên cứu để hiểu rõ tại sao thị trường vận động theo cách đó các bạn thấy ạ nghiên cứu để hiểu rõ sao thị trường nó lại vận động theo cách đó sao hôm nay thị trường VN30 hoặc thị trường chung giảm được chưa những khối lượng lớn thì điều gì đang diễn ra nếu mà nó giảm không mạnh mà khối lượng lớn thì có phải là khả năng sẽ hồi phục nhưng tuy nhiên chúng ta cần phải sự xác nhận ok đấy chẳng hạn như thế thì đây là một cái bí mật rất nhỏ trong cái VSA được chưa nhưng những cổ phiếu nào có thể mang lại giá trị chúng ta câu hỏi đặt ra là những cổ phiếu nào thì chúng ta phải hiểu cả một chuỗi chứ không phải là hôm nay phím cho chúng ta là việc combine tốt lắm mua sớm đi ok được nhưng sau đó thì ba bốn phiên 10 phiên nữa nó lại giảm bằng giá hôm nay thế nếu chúng ta đang có lãi rồi 50 phần trăm rồi chúng ta thấy là đang sướng nhưng lúc nó giảm bị thua lỗ lại chúng ta lại check móc là thế nọ thế kia vì chúng ta không hiểu quy luật ok đối tượng là gì ạ à? khóa học này không dành cho những người mới bắt đầu học nhưng tuy nhiên thì các bạn đây này nếu các bạn mới bắt đầu thì các bạn có thể là hiểu rõ về các quy luật của nó tại vì thực ra cái phân tích kỹ thuật này nó có thể là cái sự khác hẳn so với tất cả các phân tích thuật khác được chưa và những cái cái đối tượng khi mà chúng ta phân tích thị trường nó mang tính chất chung chung các bạn thấy không ạ nó mất tính chất chung chung nên trong cái buổi những cái buổi chia sẻ này Dũng sẽ cố gắng để đưa rất nhiều những ví dụ cụ thể để cho các bạn có thể nhìn rõ hơn còn nếu chúng ta muốn chuyên sâu thì có thể sang à, tháng 7 thì ờ, Dũng sẽ có những lớp chuyên sâu về cái này tuy nhiên khi mà các bạn hiểu rõ được cái này thì các bạn cũng đã có thể uh, trở thành những cái người đầu tư rất thành công rồi ạ đối tượng chủ yếu là trader đã từng nghiên cứu về phân tích kỹ thuật và một số ít về VSA được chưa một số ít về VSA tuy nhiên thì ờ, <clears throat> về cơ bản thì Dũng biết là chỉ có một số ít người khi mà Dũng chia sẻ cái giáo trình này lên có thể đọc và hiểu VSA đấy ạ thì những cái ai muốn đăng ký hoặc là lấy được cái giáo trình của VSA là giáo trình như này được chưa giáo trình như này thì mọi người có thể là để lại cái số điện thoại nhưng cũng như là uh, uh, email email inbox cho cho cho Dũng được không ạ để rồi mọi người nắm được thì phần dưới này nó có rất nhiều cái cái cái đường link để có mọi người đăng ký ok chưa mọi người có thể đăng ký vào những đường link ở dưới để mọi người có thể nhận được giáo trình ạ ok lý thuyết thị trường hiệu quả bước đi ngẫu nhiên đây là lý thuyết phân tích kỹ thuật mà chúng ta thấy ở đây à, Dũng sẽ không nói sâu về cái này thì các bạn nhìn thấy này có cả những giáo sư đây là có những cái giáo sư nghiên cứu mà tận đại trường đại học Chicago được chưa có những giáo sư rất là tuyệt vời nghiên cứu được giới thiệu trên bởi các nhà toán học người Pháp đây một nhà toán học người Pháp lại một giáo sư của trường đại học Chicago tiếp theo là các lý thuyết về phân tích thị trường hiệu quả đây nếu chúng ta nhìn về cái này thì đặc biệt là những nhà đầu tư mới bắt đầu á mới đang đau tham gia thị trường á, thì họ thấy những cái điều này là rất tuyệt vời giả thuyết là tiên giả thiết về tiên đề có nói rằng là nó đòi hỏi một số lượng lớn các đối thủ cạnh tranh tham gia thị trường mục tiêu tối đa là tối đa hóa lợi nhuận họ tiến hành phân tích định giá các loại chứng khoán một cách hoàn toàn đồng lập với nhau đây là người ta đưa, ra giả thuyết giả thuyết thứ hai là những thông tin mới về chứng khoán được chưa được bổ được công bố trên thị trường một cách ngẫu nhiên và tự động các bạn thấy không ạ việc quyết định thời điểm và công bố thông tin được cách độc lập với nhau đây là những cái nó rất hoàn hảo cái giả thuyết thứ ba đó là các nhà đầu tư lớn luôn luôn tìm mọi cách để điều khiển giá chứng khoán thật cách nhanh chóng nhằm phản ánh chính xác ảnh hưởng của các thông tin giá chứng khoán được điều chỉnh một cách nhanh chóng bởi các số lượng lớn các nhà đầu tư bởi mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận cạnh tranh với nhau. Câu hỏi đặt ra với chúng ta một cách đơn giản này, Có thể chúng ta không nhớ được cái điều này trong các giả thuyết này. Bây cõi hỏi thứ nhất, các bạn nghĩ rằng là bản thân một nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett có áp dụng cái lý thuyết hiệu quả này để đầu tư không ạ? Theo mọi người, nếu những ai bảo có thì cho số 1 những ai bảo không thì cho số 0 đi ạ chúng ta tương tác đi ạ tại vì tương tác chúng ta mới nhớ được ạ nếu những ai bảo có thì cho Dũng số 1 còn những ai bảo không thì cho số 0 để Dũng biết được xem là chúng ta hiểu đến đâu về thị trường hiệu quả hiệu quả Ok mọi người những ai mà có đấy ạ đây là một cái cái nhà đầu tư ờ, rất phiền thoại ok ở đây chúng ta thấy là có rất nhiều hướng khác nhau có người bảo có có người không tuy nhiên để dũng phân tích cho mọi người thấy là nếu mà những cái lý thuyết này đúng á thì bản thân ông Warren Buffett ông không mua được cổ phiếu đâu chúng ta biết là nếu cổ phiếu định giá một đồng chúng ta nhớ không ông có nói là nếu cổ phiếu định giá một đồng đang định giá bất đồng được chưa nhưng nó được chiết khấu về bao nhiêu ạ chiết khấu về 5 sen hoặc là hai ba sen thì ông sẽ mua được chưa thiết nó chiết khấu về hai ba sen thì ông sẽ mua vậy nếu mà một đồng thì tất cả những cái giáo sư tất cả tiến sĩ tất cả những cái uh, những người rất giỏi như này người ta đúng hết đúng không ạ mà khi người ta đúng hết như vậy thì làm sao đúng hết như vậy làm sao thì có thể người ta sẽ điều khiển thị trường một cách đơn giản nhưng rõ ràng là bản thân nhà đầu tư huyền thoại như vậy họ chỉ mua cổ phiếu nó bao giờ nó cũng định giá thấp hơn thị trường được chưa và chúng ta biết là trên thị trường có rất nhiều cổ phiếu định giá bằng gì ạ có rất nhiều cổ phiếu định giá bằng giá trị sổ sách mọi người có nhớ là các cổ phiếu định định giá bằng giá trị sổ sách không ạ vậy khi mà chúng ta theo dõi thì có phải là những cái định giá bằng giá trị sổ sách đấy nó có đúng hay không hay là cổ phiếu bây chúng ta xét là hai loại cổ phiếu một cổ phiếu là cổ phiếu tăng trưởng thì các bạn biết là P trên E cổ phiếu đấy nó mạnh hay yếu nó lớn hay là nhỏ nếu cổ phiếu tăng trưởng lớn hay nhỏ các bạn cứ đưa ra là nếu cổ cổ phiếu tăng trưởng được chưa P trên E của nó lớn hay nhỏ ạ các bạn xem xem ạ nếu các bạn xem là nếu mà lớn thì các bạn cho lớn đấy ạ nếu mà nhỏ các bạn nhỏ đấy ạ cổ phiếu tăng trưởng ạ chúng ta càng tương tác thì chúng ta mới nhớ tại vì những cái này nó cực kỳ giá trị giả sử bây giờ chúng ta đang nói về cái hiệu quả sau tí nữa chúng ta sẽ kết luận Nha, mọi người thì đây là dũng thấy là rất nhiều các anh chị em các bạn đây đưa ra những cái trường phái cái với nhau được chưa ok anh hậu nói là cổ phiếu tăng trưởng pge lớn ok ạ à, bây giờ ta đặt ra hỏi là cổ phiếu tăng trưởng p trên e lớn sao chúng ta lại cứ thích đi mua những cổ phiếu giá p trên e nhỏ ạ à? vấn đề là đầu tư mà chúng ta mua những cổ phiếu P trên A nhỏ thì chúng ta thấy là những cổ phiếu đấy làm sao cổ phiếu làm sao cổ phiếu đó làm sao nó tiếp tục đi xuống bây chúng ta sẽ đến nhé VSA chúng ta thấy không khi mà cổ phiếu này VSA à VEA à VCS ạ à, xin lỗi em Vietcoto ạ khi mà cái khi nó bước vào trong tăng trưởng đó, thì P trên E nó rất lớn và ngày càng ngày càng lớn đấy ngày càng lớn và khi mà chúng ta thấy là khi mà nó chu kỳ bắt đầu nó hết chu kỳ tăng trưởng rồi nó tiếp tục đi xuống P trên E nó cứ đi xuống đi xuống mà không biết bao giờ nó dừng lại bản thân là VA nó trên giá trên 100 và để, trên 200 ạ bấy đến bây giờ nó đến bao nhiêu nó chỉ còn mấy chục thôi ạ và nó tiếp tục đi xuống nó tiếp tục đi xuống mà nếu chúng ta lợi dụng để chúng ta mua khi mà cổ phiếu lên giá rẻ thì ở đây có bao nhiêu người ở đây có bao nhiêu người chúng ta bị thua lỗ chỉ vì nghĩ nó rẻ hôm nay mình có gặp một cái bạn là mua cổ phiếu một số cổ phiếu thì các bạn thấy nó rẻ các bạn thấy nó rẻ các bạn mua nhưng bây đặt ra câu hỏi là cổ phiếu là gì ạ cổ phiếu là đấu giá đúng không ạ các bạn hiểu không ạ cổ phiếu là đấu giá mà khi đấu giá thì sao thì rõ ràng là nó cần phải tiếp tục tăng tiếp tục đi lên thì nó mới là thành công chứ còn đấu giá mà lại đấu giá đi xuống thì nó là chu kỳ đi xuống à thì đây nó là một khái niệm chúng ta thấy là cái sự khác nhau lý thuyết hiệu quả đây chúng ta đang chứng minh có sự khác nhau tiếp theo cảm xúc chúng ta có đây này lý trí lý trí chúng ta và cảm xúc thì bao giờ cảm xúc sẽ thắng thế được chưa nếu chúng ta cảm giác là, là vui sướng được chưa nếu chúng ta vui sướng đang là hoan hỉ đang là cảm giác mua đang là khấn khởi thêm cảm xúc vào là chúng ta sẽ được chưa đưa ra quyết định rất nhanh lúc đấy lý trí của chúng ta là không bán không bán không bán những cái cảm xúc chúng ta vào là chúng ta sẽ bán nên cái cảm xúc của chúng ta nó là yếu tố quyết định đến tất cả những hành vi được chưa hành vi hay là những cái hành động của chúng ta trong quá trình đầu tư cái đấy là cái cực kỳ nguy hiểm nên cảm xúc nó là yếu tố giết chết con người chúng ta được chưa cảm xúc là yếu tố giết chết con người ta nên khi mà chúng ta hiểu rõ được gì ạ hiểu rõ được cái mấu chốt bên trong của hành vi giá khối lượng sau đó thì chúng ta cần phải rèn luyện để chúng ta thấu, thấu hiểu giống như là chúng ta gì ạ đi đi xe máy mà gặp cảnh sát giao thông thì chúng ta biết là chúng ta phải dừng tại vì nếu chúng ta tiếp tục đi một là cảnh sát giao thông sẽ bắt chúng ta hai là chúng ta sẽ bị xe khác nó đâm vào nên đấy là cái yếu tố hành vi rất nguy hiểm nên ở đây chúng ta biết rằng là một nếu chúng ta bị cảm xúc chi phối và chúng ta vẫn cứ vượt đèn đỏ được chưa vẫn tiếp tục đi thì đây là một cái hậu quả sớm muộn chúng ta cũng bị thị trường nghiền nát rồi ạ được chưa vậy làm sao để không bị cảm xúc thì chúng ta phải có hệ thống và làm sao để có hệ thống thì có rất nhiều hệ thống nhưng chúng ta phải hiểu về cốt lõi bên trong tiếp theo cái lý thuyết hiệu quả có hai cách để chứng minh là tất cả những nhà đầu tư như Soros các bạn thấy là ông có dùng lý thuyết hiệu trường hiệu quả để định giá các sản phẩm ông mua không ạ cái điều đó cũng không làm Vậy người ta đưa cái lý thuyết hiệu quả để ép cho tất cả các sinh viên để học để làm gì ạ? À? Và hiện tại trên các trường đại học, được chưa? Trên các trường đại học người ta vẫn áp dụng học vào và những cái lớp sinh viên tương tự như vậy tiếp tục nhồi nhét vào những nhà đầu tư được chưa và đến 80 90 phần trăm các nhà đầu tư nhỏ lẻ các nhà đầu tư cá nhân đang bị cuốn theo bởi cái thuyết thị trường hiệu quả này và chúng ta thấy rằng là chúng ta không biết ạ chúng ta không biết ạ à. và đây đã chứng minh là Livermore đầu tiên là chúng ta thấy là Livermore cũng không áp dụng liên hiệu quả tại vì ông bảo thuyết này đúng bị sai được chưa tiếp theo là gì ạ à? Warren Buffett nếu bạn phân tích ngược lại thì bạn thấy là bản thân là trong cuốn sách trong cuốn sách của thiên tài chứng khoán giữa của Livermore và Soros thì hai ngài này họ có nói là đây là thuyết dở hơi nhất hai cái thiên tài chứng khoán hai người mà giỏi nhất thị trường chứng khoán tại thời điểm tại và ông đã nói là đây là thuyết dở hơi nhất và nó không đúng và nếu các bạn nghiên cứu về chuỗi những cái bài của Martinini, O'Neill, Livermore thì họ cũng nói là đây là một thuyết không đúng chút nào nhưng phần lớn các nhà đầu tư chúng ta cũng đang mắc vào thuyết này bởi nó được do một các thiên các giáo sư toán học các uh, giáo sư nọ giáo sư kia nghiên cứu ra nên rõ ràng chúng ta lại được áp dụng vào thị trường được chưa nên nếu đặt ra hỏi là các giáo sư hay là các uh, giảng viên trường đại học chứng khoán các trường đại học liệu họ có dám đầu tư không ạ họ có dám đầu tư nếu mà họ áp dụng cái thuyết này không ạ ok theo các bạn thì họ có dám đầu tư nếu áp dụng thế nào không ạ nên thứ nhất là chúng ta sẽ phải loại cái thuyết này ra khỏi cái tâm trí chúng ta được chưa để chúng ta tập trung vào một cái yếu tố khác vậy thật vậy có thật giá cổ phiếu là ngẫu nhiên Câu hỏi đặt ra là giá cổ phiếu lợi nhiên và thị trường thực sự hoàn hảo. Liệu cái điều này là ngẫu nhiên hay là thị trường hoàn hảo? Thì đã chúng ta đã chứng minh rồi ạ. Rất nhiều các thiên tài họ đã chứng minh là nó không đúng và bản thân chúng ta thấy là con người chúng ta đều do cảm xúc tác động lên. Phần lớn chúng ta bị do cảm xúc tác động lên. Nên khi mà cảm xúc tác động lên thì làm sao nó hoàn hảo được? Khi mà thị trường bán tháo như năm 1929 chúng ta biết là làm gì có cái sự hoàn hảo ở đây? Giống như tháng 4 năm 2018 năm ờ, tháng 4 đúng không ạ? Năm 2018 chúng ta biết là thị trường chúng ta lao dốc như thế, Vietcombank lao dốc như thế, được chưa? BIDB lao dốc như thế thì chúng ta thấy là cái điều đó có hoàn hảo không ạ? Chúng ta áp dụng cái thuyết hoàn hảo lúc đấy có đúng không ạ? Chúng ta định giá Techcombank thời điểm này có hoàn hảo không ạ? Có ai nghĩ là bây giờ nếu có ai bảo là chúng ta dám bỏ tiền ra vài trăm tỷ mua Techcombank hay là mua Hòa Phát điểm này không ạ? Chúng ta biết rằng chắc chắn là trong 1-2 tháng nữa đi lên không ạ? Nếu mà thực sự nó hoàn hảo, mà thực sự nó biết thì bản thân các công ty như là Hòa Phát họ cũng đã bỏ hầu bao của họ ra để họ mua cổ phiếu quỹ rồi. Mọi người hiểu không? Họ bỏ hầu bao rồi họ mua cổ phiếu quỹ rồi chứ họ không để cho chúng ta mua giá rẻ đâu ạ nên đây là cái mà chúng ta cần phải xem xét lại nhưng tuy nhiên thì trong khóa học này chúng ta sẽ bóc tách từng phần ra để chúng ta sẽ có sự khác nhau từ các dẫn chứng đó thì tại thị trường chứng khoán Mỹ được chưa và thị trường chứng khoán Việt Nam chúng ta thấy là giá của chứng khoán được thao túng ok chưa nếu những ai nghĩ và có cái quan điểm giống Dũng cũng như là giống VSA cũng như là chúng ta thấy là ở Fremont, O'Neill, McNamee, Soros thì cho Dũng số 1 đó là giá của chứng khoán được thao túng. Được chưa? Có ai đồng ý này không ạ? Nếu ai đồng ý thì cho số 1, còn ai không đồng ý cho số 0 đấy ạ. Chúng ta sẽ nhấn mạnh một cái đề này nữa tại vì đây khi mà chúng ta đang học lý thuyết điều khoản và chúng ta nói về giá của chứng khoán đây một cái quan trọng nhất là bị thao túng được chưa ai đồng ý cho số 1 đấy còn không đồng ý cho số 0 ạ tức là tất cả giá của chứng khoán được thao túng ok thuyết thị trường hiệu quả và đưa ký ngẫu nhiên phần là nhận xét của Tom William à, nhận xét của Tom William á Tom William là học trò của Wycott và Wycott là một người là học phỏng vấn Livermore Livermore là cái người đầu tiên có thể gọi là phân tích theo giá và khối lượng nha các bạn nhớ nhá Lee Mo là cái người đầu tiên khai sáng phân tích VSA còn trước đó thì có thể chúng ta thấy là Dow Jones Dow lý thuyết Dow người ta cũng đưa ra hoặc là một số lý thuyết của Nhật Bản như là lý thuyết ờ, về Ichimoku nến nến Ichimoku là một người viết ra đấy ạ được chưa đây là một người viết ra nên khi mà chúng ta nghiên cứu thì chúng ta nghiên cứu cả nến và nghiên cứu Ichimoku đấy là một cái hai cái nó có sự liên kết với nhau đấy là hai cái sự liên kết với nhau nhận xét của Tom Lam thứ nhất là gì ạ à? thị trường chứng khoán tuy nó hỗn loạn các bạn nhớ nhé tuy nó hỗn loạn phức tạp nhưng nó vẫn rõ ràng dựa trên logic ok chưa tuy nó hỗn loạn phức tạp nhưng nó vẫn ràng dựa trên sự logic theo cả nhà logic trong cái phân tích nó là gì ạ VSA nó là gì ạ chúng ta thấy phân tích nếu chúng ta hiểu VSA thì phân tích logic nó là gì ạ chúng ta thấy là nó luôn lặp đi lặp lại có ai biết là luôn lặp đi lặp lại không ạ đó là những mẫu hình có ai hiểu về mẫu có ai có nghe về cái tên gọi là mẫu hình đúng không ạ mẫu hình ạ à? có ai hiểu rõ về mô hình không ạ có thì cho dũng có ạ có ai biết về mô hình không ạ hello về mô hình ạ có ai nắm được về mô hình không ạ chúng ta có mô hình hai đáy liên quan giá khối lượng mô hình gì ạ tách tay cầm mô hình biên độ thu hẹp mô hình vai đầu vai mô hình số 1 mô hình à, rất nhiều mô hình phẳng vậy đó là logic tiếp theo giá trên các thị trường đều được điều khiển bởi cung cầu giá trên thị trường được điều khiển bởi cung cầu bây giờ chúng ta thấy là ở mùa đông khi mà rau muống thì chúng ta thấy là không có hoặc là nó không trồng không trồng được thì chúng ta biết là một bó rau muống có thể là 20.000 đồng một bó nhưng mùa hè thì mưa nắng nhiều thì rau muống có thể là 5.000 đồng một bó đúng không ạ thì rõ ràng là rõ ràng là mùa đông rau không không ngon mọi thứ không, được chưa thậm chí là úa mà giá rất cao còn mùa hè lại rau vừa xanh vừa tốt nhưng rõ ràng là nguồn cung quá lớn thì chúng ta thấy là giá nó chỉ có 5.000 đồng thôi thì đấy có phải là cung cầu không ạ nếu chúng ta nhìn thấy là việc Vietcombank thời thời điểm việc con Vietcombank giá bao nhiêu ạ giá 70 nó vẫn tốt ạ à. nó vẫn tốt nó vẫn tuyệt vời 75 nó vẫn tốt rất tuyệt vời sao người ta vẫn có nhiều lượng cầu tham gia nhưng tuy nhiên khi mà cái lượng cung nó quá lớn đi xuống thì chúng ta thấy là lúc mà việc Vietcombank 60 nó tiếp tục đi xuống được chưa 6 55 có thậm chí tiếp tục đi xuống vậy lúc đó là lượng cung nó quá nhiều việc Vietcombank thì kết quả kinh doanh không thay đổi lợi nhuận không thay đổi mọi thứ không thay đổi sao trong cùng một tháng nó đang ở 70 nó lại xuống 65 65 lại xuống, xuống 55 thì có phải là do cung cầu không ạ tiếp theo khi hiểu được quy luật cung cầu được chưa giá sẽ không phải là ngẫu nhiên các bạn hiểu cái ý nghĩa nào không khi hiểu được quy luật cung cầu giá sẽ không phải là ngẫu nhiên các bạn hiểu cái điều này là gì ạ từ giá không phải ngẫu nhiên ok mọi người có hiểu được cái ý nghĩa của câu nói này không ạ tức là nếu chúng ta chỉ quan tâm đến mỗi phần giá thôi ạ mỗi phần giá thôi chúng ta không có cái phần hiểu rõ về cung cầu tại vì giá nó là sự dao động nó do khối lượng tạo ra nên để có giá nó phải do khối lượng tạo ra nó không thực ngẫu nhiên mà có cái giá đấy và từ cái hành vi giá đấy để chúng ta sẽ biết được cái biến động giá đấy nó phải do cái biến động khối lượng để tạo lên, ok nên khi mà chúng ta đọc như này thì có thể là chúng ta sẽ không hiểu rõ được chưa nếu gửi cho mọi người nhưng trong khóa học như này khi mà dũng gửi thì mọi người có thể nắm rõ được nhiều hơn ạ đấy còn một cái chương trình nâng cao hiểu sâu hơn thì dũng sẽ chi tiết hơn thì cái khóa này có thể trong tháng à, tháng 7 bắt đầu tháng 7 dũng bắt đầu khai giảng nhưng tuy nhiên thì đây là một cái khóa mà các bạn có thể là hiểu rất nhiều cái ý nghĩa bên trong cũng như là cổ phiếu như nào để trở thành một chết chết đinh hiệu quả, bạn cần hiểu được quy luật cung cầu và cách thức áp dụng nó trong từng trường hợp khác nhau. Các bạn nhớ nhé, phải hiểu được quy luật cung cầu và áp dụng trong từng trường hợp khác nhau. Nếu cũng cùng mức giá và khối lượng như vậy, nhưng cổ phiếu đang ở nền 3 thì thường đây nó là đỉnh. Còn trong nền 1 thì sao? nó là những cái điểm mua thì đấy là do chúng ta phải hiểu là nó từng vào cái giai đoạn về thị trường giống như cái khóa học mà Dũng đang à, chia sẻ đó là đầu tư như một nhà vô địch á thì các bạn biết rằng là nó có bốn cái giai đoạn thị trường đó là giai đoạn tích lũy giai đoạn tăng trưởng giai đoạn phân phối và giai đoạn suy thoái và chúng ta phải biết là thị trường đang ở giai đoạn nào để chúng ta tham gia thay vì chúng ta không biết thị trường đoạn nào chúng ta cứ mua mua mua và không biết là vì sao chúng ta bị thua lỗ vì sao chúng ta thành công và đây chính là tiền đề của VSA ok đây chính là tiền đề VSA V là volume S là gì ạ à? biến động giá A là gì ạ à? giá đóng cửa kết thúc này thị trường đưa bị điều khiển một là quy tắc về sự kết quả của một hoặc nhiều big boy khiến cho giá cổ phiếu khiến big boy điều khiển giá cổ phiếu á chúng ta hiểu cái điều này như nào tức là khi mà cái đợt biến động mạnh được chưa một cổ phiếu tốt được chưa chúng ta nếu chúng ta có một cổ phiếu tốt và đặc biệt là những cổ phiếu tăng trưởng nếu cổ phiếu tăng trưởng nguồn lực mạnh thì thường nó sẽ có rất nhiều các quỹ các tổ chức họ tham gia họ mua vàng khi mà họ các quỹ các tổ chức họ mua vàng thì điều đó dẫn đến là gì ạ dẫn đến là cái big boy đấy là big boy sẽ điều khiển cổ phiếu điều khiển cổ phiếu vì họ tham gia mua nhiều nên dẫn đến là giá cổ phiếu có thể gia tăng thậm chí là nhiều khi giá cổ phiếu biến động mạnh mà không có bất cứ thông tin nào đối với cổ phiếu đó. Chúng ta biết rằng rất nhiều cổ phiếu là nó biến động mạnh nhưng do ngẫu nhiên một cái tổ chức nào đó họ thấy là khả năng là trong 10 năm nữa họ dự đoán đó, cổ phiếu này sẽ là tốt hoặc là trong hai năm nữa cổ phiếu này tốt hay trong một năm nữa cổ phiếu tốt nên họ đưa ra những quyết định họ mua được chưa nên với các nhà đầu tư nhỏ lẻ chúng ta các nhà đầu tư cá nhân của ta cứ đi xem là cổ phiếu nó lên do ai tạo ra và chúng ta cứ đi xem nghe ngóng trên các diễn đàn S319 hoặc là rất nhiều kiện diễn đàn khác để chúng ta thấy được đây là gì ạ là những nguyên nhân nó tác động cổ phiếu nhưng đấy chính là cái việc làm chúng ta có thể nói là làm ngu ngốc ạ tại vì những cái nguyên nhân đấy có thể nhiều lúc nó không phải do bất cứ ai à. được chưa và nếu chúng ta hiểu rõ về quy luật của nó thì nó không cần nghe bất cứ thông tin nào chúng ta cũng có thể biết được cổ phiếu nó như thế nào làm được điều này đấy chưa big boy big boy cho rằng tức là nhà đầu tư lớn á đám đông thường ngu ngốc tức là chúng ta biết là nếu cái đám đông đó chiếm khoảng 60 phần trăm hoặc 70 phần trăm vì họ không đoàn kết cả nhà nhớ nhá cái sự không đoàn kết của họ và thứ hai vì sao họ không đoàn kết ạ vì thứ nhất họ không có kiến thức họ không được đào tạo họ là những người mà độc lập với nhau lòng tham của họ rất lớn khát vọng thành công nhanh ạ à. chưa không có kiến thức lòng tham lớn khát vọng nhanh lo lắng sợ hãi tất cả những cái mà những cái mà họ bị mua lần trước họ bị thua lỗ rồi và những cái đấy nó được gieo vào tiềm thức và trong tiềm thức của họ luôn luôn xảy ra những cái tâm lý lo lắng sợ hãi được chưa thì đấy chính là những cái mà chúng ta thấy là là những cái sự ngu ngốc bản thân chúng ta khi mà chúng ta không nắm rõ được cái sự vận động của big boy và sẵn sàng đua lệnh ở mức cao nên rất nhiều cổ phiếu tăng rất mạnh như là đầu tiên là cổ phiếu gì ạ à? cổ phiếu Vietcombank vào tháng 6 năm 2014 à 18. À, tháng 4, mùng 6 tháng 4 năm 2018 thì bản tin của DVD có ra là đây thị trường là đỉnh và ra hết đi. Nhưng trong thời điểm đó thì gần như các công ty chứng khoán vẫn đưa ra là thị trường tiếp tục đi lên. Được chưa? Gần tất cả phần lớn các chuyên gia vẫn nói là thị trường vẫn tiếp tục đưa đưa vào. Vietcombank có thể lên trên 100 và rất nhiều các thông tin khác nữa. Và chỉ đến khoảng mùng 10 tháng 4 năm 2018, thị trường bắt đầu sụp đổ. Và với những cái điều này, bản thân William O'Neill cũng có nói là, là phần lớn các chuyên gia về chứng khoán William O'Neill nói ấy, thì đều là sai lầm tại lúc đúng lúc thị trường chuyển hướng Đấy. ông có nghiên cứu và ông nghiên cứu ông phỏng vấn rất nhiều thì phần lớn các chuyên gia thì họ sai lầm bởi vì gì ạ họ không giao dịch họ không nghiên cứu họ chỉ dùng lý thuyết suông của họ để phân tích thôi ạ nên cái sai lầm đấy là ngẫu nhiên và họ dùng gì ạ họ dùng lý thuyết hiệu quả để họ phân tích mà chúng ta đã chứng minh được là bản thân tất cả những nhà đầu tư lớn những người chúng ta gọi là thiên tài họ đã bác bỏ lý thuyết hiệu quả thì cái phương pháp VSA này nó cũng là cái phương pháp mà nó cũng bác bỏ cái lý thuyết bước đi ngẫu nhiên thì lý thuyết hiệu chiều hiệu quả được chưa và họ sẵn sàng đua lệnh bán thấp khi cổ phiếu lao dốc lao dốc lao dốc và đầu tiên họ đợi đợi mà cuối cùng là không thể chịu được họ bán bán xong thì lúc đó cổ phiếu quay trở lại họ lại tiếp thì đây chính là một cái quy luật mà Big Boy họ nghiên cứu họ thấy được đó tuy nhiên sau này chúng ta hiểu rõ được thì những cái điều đó nó rất đơn giản được chưa thì những cái này chúng sẽ phân tích để với chúng ta ai cũng có thể hiểu rõ được và có thể áp dụng có hiệu quả trong quá trình đầu tư bởi vậy các Big Boy điều khiển tâm lý đám đông và đây là bí quyết để họ thành công Vậy tất cả những nhà đầu tư, những cái bạn đang theo dõi cái phương pháp của DVD ở đây, được chưa? Rất nhiều bạn đang ở đây có muốn nắm rõ được cái mấu chốt, nắm rõ được cái công thức để biết là Bitcoin họ đang làm gì ở đây không ạ? Tại vì trước kia, ờ, từ trước nay, các bạn cứ vẫn cứ tiếp tục đi học và các bạn biết là giá nó không thể quyết định cái hướng đi được. Nó phải mang tính chất cung cầu mà cung cầu nó liên quan đến giá nhân khối lượng nó chính sẽ là cung cầu nếu khối lượng tăng giá tăng nó sẽ là, cung đang nhà đầu tư lớn đang khá đang mua vào và ngược lại nhưng ở đây chúng ta phải hiểu từng giai đoạn để chúng ta biết được giai đoạn nào là big boy mớm giai đoạn nào là big boy mua thật đó chúng ta phải hiểu rõ được và chúng ta biết là nếu big boy muốn mua cổ phiếu họ sẽ tạo ra các tin tốt về công ty đó câu hỏi này theo cả nhà nhé mọi người nhé theo cả nhà là câu hỏi này nếu mọi người thử suy nghĩ ra nó có ý nghĩa gì ạ nếu big boy muốn bán cổ phiếu họ sẽ tạo ra các thông tin tốt về cổ phiếu đó Big Boy là ai Cả nhà cho Dũng comment đi ạ, cho Dũng comment đi ạ. Mọi người cho Dũng comment đúng không ạ? Big Boy là ai? Nếu trong cái câu hỏi này, nếu Big Boy muốn cổ phiếu của họ thông tin tốt vâng ạ. Đến Big Boy là ai? mọi người cho dũng ờ, comment đi ạ chúng ta thử xem là chúng ta nắm được không ạ tại vì ờ, cái này là cái rất là quan trọng đây là những khóa học nên chúng ta cần phải tương tác ạ chúng ta cần phải tương tác thì chúng ta mới nhớ được tay to nó vẫn chưa chung chung ạ big boy chúng ta phải nếu trong trường hợp như này big boy là ai chúng ta tương tác đi ạ chúng ta tương tác xem là ai mọi người cứ đưa ra đi ạ không mình dũng giải thích ạ chúng ta phải nhớ cái này ạ nhà dạ, tạo lập ok các tổ chức ôm nhiều cổ phiếu lái chủ doanh nghiệp ok các tổ chức các quỹ các công ty chứng khoán đội lái nhóm nắm nhiều cổ phiếu kẻ nhiều tiền ok rất tuyệt vời thực tế là trong tất cả những cái comment này của các anh chị và các bạn đều đúng hết nhưng dũng chỉ nói quỹ hơn kỹ hơn ạ kỹ hơn một chút ạ được chưa chúng ta đều nói lần tuyệt vời hết ạ nhưng cũng nói kỹ hơn một chút đó là gì ạ phần lớn là những cái doanh nghiệp và những cái công ty quản lý quỹ hoặc là cái nhóm lợi ích liên quan đến doanh nghiệp đó cả nhà có hiểu không ạ bởi vì họ là cái người tạo ra doanh thu lợi nhuận tạo ra biết được cổ phiếu đấy có thể tăng trưởng được biết cổ phiếu nó có phải 500 triệu tỷ đồng nên nếu cái số tiền để họ đẩy giá cổ phiếu lên được chưa đẩy giá cổ phiếu lên khi mà giá cổ phiếu lên thì cái việc mà lợi nhuận trên cái sự tăng giá nó lớn hơn cái lợi nhuận trên mà chia cổ tức rất nhiều cả nhà có hiểu không ạ lợi nhuận mà chúng ta thu được nếu cổ phiếu tăng gấp đôi mà chúng ta có một triệu hay năm 10 triệu cổ phiếu mà chúng ta có một cái độ bên ngoài thông tin là do chúng ta tạo ra vì chúng ta đang quản lý doanh nghiệp hay là chúng ta đang biết doanh nghiệp đó nó phát triển ra sao đang biết cái tiềm năng phát triển như nào vì chúng ta đã có một chân trong hội đồng quản trị hay là chúng ta chơi thân thiết hội đồng quản trị hay là hội đồng quản trị đã chơi thân với một cái nhóm lợi ích nào đó nên chính vì vậy các thông tin đưa ra này nó đều là có chủ đích và tính chủ đích như vậy thì nó làm cho cổ phiếu tăng rất mạnh bản thân họ kéo tăng rất mạnh và chính kéo tăng mạnh nó sẽ tạo ra một quá trình chạy nước rút được chưa chạy nước rút và khi nó chạy nước rút đấy thì nếu theo thiết liệu thị trường hiệu quả nó có đúng không ạ nó có định giá đúng không ạ tất cả những cổ phiếu khi mà kết thúc chu kỳ bao giờ nó cũng chạy nước rút mà nó chạy nước rút đó là lúc mà big boy bắt đầu bán ra được chưa lúc đấy các thông tin nhớ là cổ phiếu KT năm 2016 lúc mà thông tin ra lợi nhuận tăng mấy trăm phần trăm thì lúc đó là cổ phiếu bắt đầu đi xuống Được chưa bắt đầu đi xuống và đây là nguyên nhân dẫn đến gì à? các nhà đầu tư cá nhân thấy là cổ phiếu rẻ lại tiếp tục mua vào rẻ lại tiếp tục mua vào vì chúng ta sử dụng phương pháp định giá ok chúng ta tiếp tục một số quy tắc về điều khiển của thị trường đây là quy tắc rất tuyệt vời ạ à mọi người thấy hay không ạ nếu mọi người thấy hay về những chia sẻ ở phần đầu thì cho Dũng ờ, một số cái slide đúng không ạ số 1 đi đấy ạ số 1 để cho Dũng ờ, nắm được xem là chúng ta thấy là cái chưa chương trình chia sẻ này thực sự nếu mà ấn tượng cho mọi người thì mọi người cho Dũng ờ, những cái cái lời động viên được không ạ? Ok ạ rất cảm ơn rất cảm ơn cả nhà tại vì khi mà chúng ta hiểu được cái này thì chúng ta bắt đầu có cái niềm tin để chúng ta sẽ bước vào thị trường rất tuyệt ạ xin cảm ơn cả nhà rất nhiều xin cảm ơn xin cảm ơn ạ khi big boy bán xong cổ phiếu họ sẽ tạo ra tin xấu hoặc không đưa tin tức gì cả ở đây chúng ta có hiểu là này khi mà quá trình chạy nước rút được chưa chạy nước rút kết thúc khi mà họ bán ra thì làm gì có cầu vào nữa đúng không ạ cung thì nhà lẻ lúc đấy mình thua lỗ thì bắt đầu bán ra còn cầu là khi họ đã cầu á, là lúc mà họ làm sao cầu là họ bán hết rồi thì họ có cầu để mua lại không ạ nên họ để cho rơi tự do khi mà họ để rơi tự do hoặc là nếu một số cổ phiếu thì họ cho những cái thông tin xấu ra để cho mọi người bắt đầu họ bán ra để cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ bán ra hết lúc đó họ lại gom lại họ để tiếp tục chu kỳ tiếp theo còn nếu cổ phiếu mà cổ phiếu không tốt thì họ sẽ không làm gì cả và họ sẽ bán hết ra và họ ngồi chơi và bản thân các nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ dẫm đạp lên nhau và đi xuống đây là cách họ làm được chưa nhưng các nhà đầu tư nhỏ lẻ chúng ta thì sao khi mà cổ phiếu giảm thì chúng ta làm sao lại bắt đáy lại mua vào vì giá trị nghĩ là cổ phiếu này đang rẻ chúng ta mua vào đây là cái cách mà phần lớn các nhà đầu tư vẫn thích mua vào khi mà giá rẻ Đó, thích mua vào một hôm trước thì một số bạn khi mà dũng chia sẻ là việc công banh à, một số cổ phiếu ngân hàng hiện tại là nó đang chưa tích cực thì bạn nên nói là giá đang rẻ thế mọi thứ đang tốt thế mà ông lại bảo là bán ra à, bán ra hoặc là không tham gia nhưng ở trong chia sẻ có lẽ trong thời gian rất lâu rồi thì Dũng chỉ có nói là hai cổ phiếu gì ạ Vietcombank và Tiên Phong Bank đó là những cổ phiếu tiềm năng lý do gì ạ lý do chúng ta đều có là một là một là chúng ta nhìn về cung cầu của nó vẫn đang là ổn định thứ hai là gì ạ chúng ta nhìn về về cái cơ bản của nó cũng là tốt cái phần này thì chúng ta sẽ được, chia sẻ ở những cái buổi khác tại vì riêng về VSA này nó chỉ là liên quan đến TA tức là phân tích kỹ thuật thôi ạ bất kỳ cổ phiếu nào đang tăng giá mạnh mà có phiên giao dịch với khối lượng lớn thì nhiều khả năng bắt đầu một chu kỳ phân phối ở đây thì uh, sau này Dũng sẽ phân tích thêm một chút nữa nó thuộc đoạn nào thì bắt đầu là một chu kỳ phân phối thường đây là giai đoạn chạy nước rút được chưa big boy muốn các nhà đầu tư nhỏ lẻ phải mua với giá cao và sau đó phải bán với giá thấp nhất vì sao như vậy bởi vì thế này big boy nó có những cái chiến thuật đó là rũ bỏ à, rũ kiệt cung và thường thì họ gom gom đến lúc mà nhà đầu tư nhỏ lẻ gần như là không còn nữa vào lúc đấy họ sẽ kéo một mình lên đến một vị trí cao nhất và đến lúc đó thì bắt đầu nhỏ nhà đầu tư nhỏ lẻ mới tin và thường thì tin xong thì mua có thể được một ít phần trăm trước khi mà bị mất hết thì cái này vào chi tiết Dũng sẽ chia sẻ những phần như này để cho các bạn có thể nắm được nếu cổ phiếu thực sự tăng thì nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ là người biết cuối cùng hoặc là người bị ép thoát hết hàng được chưa tại mức giá thấp nhất đấy là trong cái VSA đấy là quá trình rũ bỏ được chưa chúng ta nhìn vừa rồi nếu chúng ta xem về cái gì là cổ phiếu như là VEA trước khi tăng nó quá trình rũ bỏ vậy rũ bỏ như nào thì cổ phiếu sẽ lên tiếp rũ bỏ như thế nào là cổ phiếu sẽ gọi là phêu mẫu hình nên chúng ta phải biết là nó sẽ có cách để chúng ta nhận biết là những cái gì rũ bỏ sẽ tiếp tục thành công còn những cái gì rũ bỏ là cổ phiếu tiếp tục đi xuống nhưng vì chúng ta không có kiến thức nên lần trước chúng ta rũ bỏ thì chúng ta không bán thì chúng ta bị thua lỗ nặng lần này thì nó lại lên rất mạnh nguyên nhân là chúng ta không hiểu rõ về cái mấu chốt bên trong và Ngược lại là nếu cổ phiếu giảm giá thì nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng là người biết cuối cùng. Thì tất cả những cái giá trị này chúng ta sẽ được học vào những bài tiếp theo. Được chưa? Tại vì đây là chúng ta sẽ chia ra rất nhiều bài. Nên đây là một phần rất nhỏ trong khóa học này thôi ạ. Rất nhỏ nên chúng ta cần phải tiếp tục. Được chưa? Tiếp tục đấy. Chúng ta sẽ để, để thấy là chúng ta thấy là Bitcoin người ta có những cái chiến thuật rất là rõ ràng Big Boy luôn cố gắng để các nhà đầu tư nhỏ lẻ, nhỏ lẻ này chính xác là những người kéo giá cổ phiếu lên một cách cao mới thì những cái phần này này nếu chúng ta hiểu rõ đó là lúc mà thị trường chạy nước rút ạ lúc mà với dạng tăng tốc là lúc mà gần như không còn nhà đầu tư cá nhân là tham gia và chỉ cần một cái lực nhỏ của big boy là họ kéo cổ phiếu lên rất mạnh và lúc đấy nó tạo ra cảm xúc tạo ra hiệu ứng và lúc đó cổ phiếu gần như là tăng tăng tốc rất mạnh chỉ cần một cái mớm rất nhỏ của các nhà đầu tư lớn thôi tại vì họ đã gom hết cổ phiếu từ trước đó đấy ạ vì họ hiểu rõ cảm xúc của nhà đầu tư nhỏ lẻ đúng không lúc thị trường lên cũng như khi thị trường xuống và điều khiển cảm xúc của họ khi đang chơi giống như đang chơi piano ạ khi thị trường lên nhà đầu tư nhỏ lẻ thường tham lam và nhảy vào mua cổ phiếu bằng mọi giá à, vì sao nó có như này này giống năm 2007 thì có một cái tình trạng này phần lớn các nhà đầu tư mua xong lại thắng mua xong lại thắng cứ mua xong lại thắng thì gần như chúng ta sẽ không bao giờ quan tâm đến thị trường nó có thể điều chỉnh tại vì chúng ta quá giỏi đặc biệt là các nhà đầu tư mới tham thị trường mua là thắng giai đoạn nó chạy nó rút thì chúng ta thấy là mua là thắng nên chính là lúc mà này là các nhà đầu tư nhỏ big boy họ đã hiểu rõ hiểu rất rõ về cái bản chất cũng như tâm lý của nhà đầu tư nhỏ lẻ và khi họ hiểu rõ bản chất của tâm lý nhà đầu tư nhỏ lẻ nên đây là những cái bẫy để ờ, nhà đầu tư nhỏ lẻ dính vào thì những cái này sẽ được chia sẻ từng phần từng phần một ở trong những cái phần tiếp theo khi thị trường giảm sụt giảm nhà đầu tư nhỏ lẻ mất hết thành quả và sẵn sàng bán bằng mọi giá được chưa? Đầu tiên thì các bạn nhớ là lúc mà thị trường mà giảm mạnh nhất thường là những cái giai đoạn cuối của một chu kỳ. Lúc này Bitcoin tạo ra cái động lực bán tháo và ép các nhà đầu tư nhỏ lẻ bán hết giải thôi. Tại vì nếu một số trường hợp mà không bán hết ra thì có những cổ phiếu mà nó rơi tự do đến 4 50%. Nên đấy chính là những cái mà nó tác động vào tiềm thức của nhà đầu tư nhỏ lẻ. Nó ép các nhà đầu tư nhỏ lẻ phải bán ra hết. Luôn có một lớp nhà đầu tư nhỏ lẻ mới được tạo ra. Ok chưa? vì các nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia thì có thể là chúng ta bị thua lỗ đợt đợt này thì có thể một số trường hợp là chúng ta sẽ không chơi nữa và lại có một lớp nhà đầu tư nhỏ lẻ mới không có kinh nghiệm lại tiếp tục tham gia thị trường và chúng ta lại tiếp tục vướng vào một cái vòng tiếp theo được chưa chúng ta lại tiếp tục vướng vào một vòng tiếp theo và chúng ta vẫn là những nạn nhân được chưa nếu các bạn muốn thay đổi thì các bạn phải nắm rõ được cách điều khiển của thị trường thì ở phần dưới Dũng đã có chia sẻ về gì ạ về cái ebook được chưa ebook cũng như là tài liệu VSA một mẫu hình một cái phương pháp cũng ứng dụng VSA vào nếu các bạn hiểu rõ được thì các bạn có thể tham gia một cái chương trình uh, của Dũng diễn ra vào <clears throat> ngày 21 tháng 6 để các bạn có thể hiểu rõ được một cái cấu trúc của một chương trình một khóa học nó như nào về một một một uh, hệ thống đầu tư như nào thì khi mà các bạn nắm rõ được VSA và các bạn cấu trúc lại thì các bạn sẽ trở có một cái hệ thống đầu tư hoàn hảo giới thiệu về VSA thì ở đây các bạn biết rồi ạ à, ờ, VSA thì sự biến động của giá cổ phiếu được chưa và mất cân đối về cung cầu thì ở đây chúng ta nhìn này VSA đây là khối lượng giao dịch volume này, ạ được chưa biến động giá và giá đóng cửa câu hỏi đặt ra là gì ạ câu hỏi đặt ra là gì khối lượng giao dịch volume đấy ạ khối lượng volume khối lượng giao dịch ạ bây giờ nếu volume lớn giá biến động mạnh kết thúc giảm điều này nó nói gì ạ à? điều này nói cho chúng ta biết cổ phiếu đấy đang bị phân phối được chưa nếu biến động mạnh giá cái biến động mạnh này giá đóng cửa mức thấp nhất volume lớn thì nó đang bị bán bán tháo bán rất mạnh ngược lại biến động lớn giá đóng cửa mức cao chưa tăng tăng lại giá đóng cửa tăng thì rõ ràng là với khối lượng lớn thì thị trường đang mất cân đối về gì ạ à? cung tức là cầu đang lớn mà cầu đang lớn giá tăng cầu lớn thì mất cân đối về lượng cung bán ra thì cổ phiếu tăng rất mạnh còn ngược lại mất cân đối về cầu phải chưa cầu thì không có cầu tức có bao nhiêu cầu thì cung áp đảo và làm cho cổ phiếu giảm mạnh thì đây chính là nguyên lý của VSA nếu chúng ta kết hợp rất nhiều cái chuỗi được chưa chuỗi về ngày hàng ngày chúng ta thấy là biến động của giá liên tục được chưa? Nếu như cái đợt biến động giá liên tục mạnh, dao động lớn, khối lượng lớn, cổ phiếu sẽ không bao lên được. Một nguyên tắc của VSA đó là cái biến động giá khối lượng lớn. Được chưa? Khối lượng lớn và dao động rất mạnh thì cổ phiếu không bao lên được. Nên khi mà các bạn sử dụng nến, sử dụng các công cụ khác như là Bollinger, như là MACD, như là RSI thì gần như các bạn sẽ không thể nào biết cái cốt ở bên trong. Nên nhiều lúc là chúng ta sẽ bị thị trường hay là nhà tạo lập hay đội lái có thể họ sẽ lừa chúng ta. Nhưng nếu chúng ta hiểu VSA, chúng ta có thể kết hợp những cái công cụ kia vào thì nó sẽ giúp chúng ta cải thiện rất tuyệt vời. Ok ạ, nó sẽ giúp chúng ta cải thiện cải thiện được